Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Pháp của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ review một lô đất có diện tích là 30m nhân cho 50m. Đường Tân Lợi, Tân Hò. Vị trí lô đất này gần với đường 65m Bình Dương, Đồng Phú là một trong những tuyến đường của khu công nghiệp Begamex. Từ vị trí lô đất này chúng ta có thể di chuyển đến đường 65m chỉ tầm khoảng 5 km và lô đất 30 x 50 này nằm trên mặt tiền đường Tân Lợi, Tân Hò từ hướng Tân Hồi đi vào lô đất nằm bên tay phải. Lô đất này thì chưa có thổ cư nha cả nhà. Hiện tại đang là cao năm và giá bán là 75 triệu trên một mét ngang. Trục đường Tân Hòa Tân Lợi là trục đường xuyên suốt khu công nghiệp BKMX Đồng Phú. Đại đa số nhà đầu tư tập trung tìm kiếm, săn lùng, đầu tư và để dành đất trên trục đường này rất là nhiều. Đây là một trong những lựa chọn phù hợp, đáng quan tâm và đầu tư. Nhà đầu tư có thiện chế thì có thể thương lượng giá trực tiếp với số điện thoại 0972 332 894. Vậy hiện tại lô đất này của chúng ta là một trong những lô đất mà rất là nhiều nhà đầu tư à, cũng đang muốn mua và diện tích lô đất này cũng khá là đẹp 30m x 50m